chào anh em Vâng thì hôm nay mình đang có ở trên tay đây là một chiếc Xiaomi Redmi K50 anh em nhé K50 thì uh, series đợt vừa giờ thì nó có rất là nhiều mã Nó phải nói là nó vô cùng là nhiều mã luôn Nó có K50 thường đó là chiếc máy này Sở hữu chip Dimensity 8100 Nó có K50 Pro Sở hữu chip Dimensity 9000 Rồi nó có K50 Gaming chip Snap 8 Gen 1 Và có vừa đợt vừa giờ mình về là K50 Ultra Snap 8 Gen 1 Plus đó nó rất là nhiều mã của dòng K50 luôn K50 series rất là nhiều mã luôn và hôm nay thì mình có chiếc K50 ở đây đây là chiếc máy cơ bản nhất sạc 67W và màn hình 2K Vâng thì uh, cái, mình không làm review để làm cái gì cả đâu bởi vì là rất là nhiều anh em trên mạng làm review rồi thế nên là mình làm cái clip này để mà mình hướng dẫn anh em cách chạy được tiếng Việt cho chiếc máy này Vâng thì để mà chạy tiếng Việt tạm thời chiếc máy này ý, thì ở trên TikTok mình đã hướng dẫn anh em cách làm rồi nhưng ngày hôm nay thì mình làm clip này để hướng dẫn anh em cách chạy tiếng Việt 100% ROM tiếng Việt nhé thì chiếc máy này hiện tại bây giờ chỉ được bán ra tại thị trường nội địa Trung Quốc thôi thế nên là nó chưa có ROM quốc tế hay EU đâu mà nó chỉ có ROM mà do một bạn ở Việt Nam bạn ấy làm việt sub bạn ấy làm Việt hóa ra đó thì bây giờ là mình sẽ mở hộp ra thì bên trong chiếc máy này nó cũng như chiếc máy khác thôi đây là màu đen màu có là gọi là có nghĩa là đây là cái màu mà gọi là đẹp nhất của dòng K50 này đó là màu đen mà có dạng gọi là có đen ờ, gương vỡ đó phía dưới cùng là nó có giống như cái họa tiết là là là, là kính vỡ đấy đó còn về màn hình từ trước thì nó cũng tương tự như chiếc ờ, K50 khác thôi tương tự tự tự như là K50 Gaming hay là K50 Pro đó. thì bây giờ mình sẽ mở ngồi lên nhá để mà bây giờ để chạy tiếng Việt chiếc máy này ấy thì việc đầu tiên là chúng ta cần phải unlock nó thế nên chúng ta cần chuẩn bị một cái sim 4G như này nhá một cái sim 4G để chúng ta tạo tài khoản mi và chúng ta xin người unlock sau 7 ngày thì chúng ta mới unlock và chúng ta chạy tiếng Việt được đó và cái sim này thì làm như nào thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn nhá các bạn cùng xem và phải nhớ cái này thì các bạn có thể nó làm tương tự những chiếc Xiaomi khác thôi thế nên các bạn thể biết rồi thì không cần phải bỏ qua cái, cái đoạn này đó là khi kích hoạt xong thì nó chỉ có tiếng Trung và tiếng Anh thôi và rất là nhiều dụng của Trung Quốc ở đây đó nó chỉ có tiếng Anh thôi và rất nhiều dụ Trung Quốc ở đây thì bây giờ là mình sẽ uh, lắp sim vào và mình sẽ tạo tài khoản uh, mi uh, cloud nhá đó bây giờ mình sẽ lắp sim vào lắp sim ở phía dưới này chúng ta chỉ cần chọc ra thôi đó và sau đó chúng ta sẽ lắp sim vào mọi người và anh em nếu mà muốn chạy ROM tiếng Việt trên máy này thì mọi người phải xem kỹ clip này của mình bởi vì mình hướng dẫn rất là chi tiết mọi người chỉ là xem sai thôi mọi người có thể làm xảy ra trường hợp chết máy đấy mọi người trông kỹ nha đấy, hoặc là mất thời gian của mọi người đó đây đầu tiên là anh em và mọi người cùng cài cùng tạo cái tài khoản mi MiCloud nhé đó, tạo bằng số điện thoại rất là dễ thôi Ô quên mất cái này phải kết nối mạng đã nhỉ à mà cái sim của chúng ta là phải có kết nối 4G đấy nhé nếu mà chúng ta hết 4G là chúng ta phải à, phải phải nạp thêm tiền nhé để chúng ta dùng 4G nếu mà chúng ta không có mạng thì chúng ta sẽ không dùng đâu kể cả chúng ta dùng mạng wifi nó không cho phép đâu chúng ta phải dùng mạng 4G nhé đó. thì bây giờ để mình bỏ qua cái bước tạo tài khoản này mình sẽ đến luôn cái bước đăng nhập nhá ok thì bây giờ mình đã đăng nhập xong rồi này bây giờ mình đăng nhập xong rồi nhá thì bây giờ là mình sẽ vào cái ô spec này mình sẽ bật cái MIUI 5 lần để nó bật cái trình develop lên nhá đó develop option nó đã bật bật rồi này thì bây giờ mình sẽ vào phần cài đặt mình vào cái phần mà cài đặt thêm này đó sau mình sẽ tìm cái phần là develop option này phần mình mở rộng phần nhà phát triển là mình sẽ chọn là mi unlock status này đó sau đó mình sẽ ấn vào add tài khoản này nhé lúc này chúng ta phải tắt wifi đi để 4 giờ nhé đó nó báo ok chờ chờ chút nhá à, phải chờ một chút nhá bởi vì là cái này đó nó báo như này mới được nhá còn nếu mà chờ mãi không báo thì lên kiểm tra lại cái nối của 4G nha đó sau khi chúng ta làm bước này xong thì chúng ta cùng chờ 7 ngày và sau đó chúng ta sẽ chạy tiếng Việt ok ok nha K50 sau khi xin quyền được một tuần 167 tiếng thì bây giờ chúng ta tiến hành chạy tiếng Việt thôi chạy tiếng Việt thì đơn giản thôi chúng ta cần chuẩn bị cho mình một chiếc máy tính chạy Windows từ Windows 7 à, trở lên thì càng tốt có hình ổn ổn một chút quan trọng nhất là đường truyền mạng phải rất là nhanh nhé và một sợi cáp USB Type-C này đó, một sợi cáp USB Type-C xịn tôi nhất là dùng cái sợi theo máy ở đây thì mình đang dùng cái sợi của K40 Gaming mà mình thích cái màu vàng này nhưng không quan trọng đâu chúng ta cần USB Type-C là được thì chúng ta cắm cổng USB này của nó vào trong cái à, cổng trên bên của máy tính bàn hoặc là cổng vào máy tính à, laptop và chúng ta nên cắm cổng USB 2.0 thôi nhé chúng ta không nên dùng cổng USB 3.0 bởi vì 3.0 thì mình thấy hay bị lỗi hơn là 2.0 ok thì bây giờ chúng ta thao tác trên máy tính nhá việc đầu tiên thì à, thì hiện tại là K50 sau đó là mình ấn vào cái ba cốt này đó bây giờ mình để cái cốt nhá thì ở trên điện thoại chúng ta bật wifi đây kết nối mạng cùng wifi cùng với cái mạng của máy tính này nhé chúng ta sẽ ấn vào cái ờ, cài đặt này của điện thoại này chúng ta vào cài đặt này chúng ta sẽ vào lại cái phần mi account này chúng ta ấn vào cái quét này nhé đó sau chúng ta quét cái ba cốt thôi đó cái ba cốt xong nó hiện như này chúng ta ấn đăng nhập này ok đăng nhập này đó thì ở trên máy tính cái mi mi mi account đang à, mi flash tu nó đang đăng nhập tài khoản này chúng ta chờ chút nhá ok đăng nhập xong thì bây giờ chúng ta sẽ vào phát bút để chúng ta chạy unlock cho máy này và phát bút bằng cách là tất cả cái rom chạy rom hay là unlock chúng ta đều dùng phát bút hết thế nên chúng ta nên biết cái thao tác vào phát bút này nó dễ thôi đó là chúng ta ấn nhỏ tiếng này nhỏ tiếng nhé đó nhỏ tiếng này cứ giữ nhỏ tiếng thôi giữ cùng phím nguồn cùng lúc hai phím này nó hiện cái gì kẻ nó cứ giữ nhỏ tiếng phím nguồn thôi giữ nó rơi khoảng 10 giây ấy cứ giữ thôi nhá à, giữ này à, cứ giữ thôi nhá à, ta cứ giữ nha à, bởi vì là cái máy này nó chạy chip uh, chip uh, Mediatek Dimensity City 8100 thế nên là Dimensity City ấy thế nên là chúng ta vào phát bút nó sẽ hơi lâu hơn Qualcomm một tí Đó. nhưng hiện lên như này được nhá thì bây giờ chúng ta sẽ tất nhiên đầu kia mình cắm vào máy tính rồi đầu này mình sẽ cắm vào điện thoại này đó máy tính nó nhận được nha đây, trên phần mềm mi Lock nó sẽ báo là điện thoại đã được kết nối và khi chúng ta lock sẽ mất hết dữ liệu người dùng thế nên là chúng ta mua cái máy này về trong một tuần chúng ta chờ xin quyền chúng ta chụp được bao nhiêu ảnh chúng ta cảm thấy cái dữ liệu có gì quan trọng thì chúng ta hãy lưu lại bởi vì là chúng ta chạy xong là chúng ta sẽ mất trắng như lúc chúng ta mới mua đấy các bạn lưu ý như vậy nha anh em lưu ý như vậy nhé ok chúng ta ô, lưu lại rồi chúng ta sẽ ấn vào lock đó, nó lại cảnh báo lần nữa này chạy xong sẽ mất hết dữ liệu chúng ta có đồng ý lắm không ok thì đã lựa rồi đúng không đã lọc đây là cảnh báo thêm lần nữa là hai ba lần chúng ta ăn lóc thành công rất là xử lý rất là cẩn thận luôn đó chờ thôi bởi vì là mình xin quyền chiếc máy này vào ngày thứ bảy tuần trước ngày 10 tháng 9 và hôm nay là 19 tháng 9 rồi mình để hẳn những ờ, những những những, những 7 ờ, 8 ngày liền rồi đó sau khi ăn lóc thành công thì điện thoại sẽ đi xét lại và trên này nó báo hình khóa mở khóa như này là chúng ta có thể chạy ra ngoài rồi ok thì bây giờ chúng ta sẽ chờ xem, xem cái bản rom mà chúng ta đao đã xong chưa nha cái bản rom này là mình sẽ để link cho chúng ta đao ấy và pass giải nén nữa nên chúng ta ờ, liên hệ mình nhé tại vì là cái rom này là mình ờ, không phải dễ là có được Đấy, thế là chúng, bạn nào mua máy bên mình hay là bạn nào ờ, ấy thì cứ liên hệ với mình thì mình sẽ gửi cho nhá đó sau khi giải nén xong này thì nó ở cái file trạng thái cài đặt như này đó, cái này chúng ta cài đặt cái phát bút thôi rất là đơn giản con là do Việt Nam phát triển ờ, rất là dễ dùng thôi bây giờ chúng ta lại trên điện thoại chúng ta lại vào lại phát bút nhé, như vừa giờ ấn nhỏ tiếng với nguồn này họ giữ chặt cái máy dạy chip city như chiếc máy này ấy, hay là chiếc của Mediatek ấy, thì nó sẽ rất là rủi ro khi chạy ROM nên chúng ta phải cẩn thận chúng ta nên có máy tính xịn xịn một chút nên có nguồn điện xịn xịn một chút tốt nhất là dùng laptop cáp xịn một chút thì nó không sẽ không bị ờ, gián đoạn nhưng nếu mà nhiều khi nó bị gián đoạn là bị break luôn bạn nào mua máy bên mình thì gửi ra mình sẽ hỗ trợ cứu bổ ích cho các bạn miễn phí còn không mua bên mình thì à, các bạn liên hệ đến nhà các bạn mua bán hàng của các bạn bởi vì là cái đấy nó liên quan đến vấn đề bảo hành người sau nhá đó thì bây giờ thì hiện phát bút rồi nhá thì mình sẽ ấn vào cài đặt thôi đó ở trên này này nó có cái là nhấn y để cập nhật mặc định nhấn này để n để xóa dữ liệu chạy lần đầu thì tất nhiên là chúng ta đang chạy lần đầu đúng không chúng ta sẽ nhấn n nhá đó, đang xóa dữ liệu này Đấy. Đó. Bây giờ nó sẽ xóa dữ liệu nhá Đó nó vào lại bút này Và nó chạy Đó cái bước này rất là quan trọng là chúng ta phải để cái máy chúng ta trong trạng thái đứng yên chúng ta đừng cầm lên nhé chúng ta cứ để nằm yên thôi nằm yên tại chỗ và thật an toàn bởi vì cái này nó chạy mất khoảng 10 đến 10, 10 phút đấy tầm 10 phút đấy thế nên là trong thời gian 10 phút này chẳng hạn máy tuột cáp là nhiều khi máy bị chết luôn thế nên chúng ta phải thật cẩn thận mình đã bị chết ca 40 gaming rồi ấy nhé khi chúng ta khi mình chạy ron về sấp ấy, mình đã bị chết rồi do là do là dây cáp bị lỏng thế nên là các bạn phải cẩn thận ok bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ nhé mình sẽ tua nhanh lại đi khi nào ấy ở trên thiết bị nó chạy tất cả ok này nó báo là máy sẽ khởi động lại này là xong đó là xong nhá thì bây giờ chúng ta sẽ chờ lên thôi đó nó sợ cái bước này nó khởi động mất tầm khoảng 10 ờ, phút đấy 50 10 phút rồi đấy mà tính chúng ta không dùng ok xong rồi nhá đây này đó rom này việt hóa bởi cái bạn là bạn việt hoàng đó ở trên ờ, này mình nhớ là có thông tin để các bạn có thể là donate cho bạn được đó đây này các bạn muốn donate cho bạn việt hoàng thì các bạn donate vào đây nha qua momo viettel pay và zalo đó theo cái số tài khoản à, mb của bạn là cái số tài khoản này hoặc là vietin mình số, số tài khoản này nhé để mà ủng hộ bạn đấy đó thì là khi cài xong thì chúng ta sẽ có tiếng việt đầy đủ như này này đó và đây là trên nền nó gốc luôn rất là ngon cái rom việt sấp này thì có trên rất là khá là nhiều máy rồi bạn này bạn mở trên khá là nhiều máy rồi đó, thì là mình sẽ sẽ hướng dẫn các bạn chạy dần sau nhưng mà chúng ta nên ủng hộ uh, cho người uh, làm rom nhé tại vì bạn ấy làm hoàn toàn là miễn phí đó đây cái này nó yêu cầu chúng ta phải, phải dùng tài khoản đấy cái rom của Trung Quốc hay bị vậy cho nên là khi chúng ta rồi kích hoạt thì chúng ta nên không bỏ qua cái mạng này thì nó sẽ không hỏi chúng ta kích hoạt đây à, bỏ qua hết đi bỏ qua ok đó qua tiếng việt luôn nhé trên nền nó gốc ở cái à, cái này mình thích nhất đấy là không giống như cái phần tiếng việt là mình cài nhanh cho các bạn ở trên tiktok ấy mình có lưu dẫn đấy đó là cái rom có tiếng việt cài full được vào đây nhưng mà cái giao diện là có để cái phông chữ là xấu nhưng cái phông chữ của bạn này làm rất là đẹp nhá như cái bản quốc tế thôi đó. các bạn có thể nhìn thấy phong chữ rất là đẹp này đó ok đơn giản vậy thôi google play app của trung quốc xóa hết rồi đó. đầy đủ là chúng ta sẽ cài thêm à, cái này nó lược hết rồi cho nó nhanh nhưng chúng ta sẽ cài thêm à, youtube rồi chúng ta sẽ cài thêm các thứ nhé là và chúng ta sẽ dùng được thôi nha thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đơn giản như vậy thôi bạn nào mua máy ở bên cái rom này ý, thì là mình sẽ chia sẻ cho các bạn inbox vào facebook bên mình hoặc là zalo bên mình các bạn có thể vào trong web là vn để inbox ở trong đấy cũng được thì mình sẽ gửi link cho các bạn đó và để mua máy sản phẩm để mua sản phẩm này thì các bạn cũng vào trong web vn đặt hàng luôn thì ngày nay mình hướng dẫn các bạn chạy to tiếng việt cho chiếc k 50 gaming này bởi vì à, k 50 này bởi vì rất là nhiều bạn mua online bên mình và yêu cầu mình hướng dẫn các bạn nên muốn gửi win mà thì mình đã làm cái clip này để các bạn xem đó thì cần các bạn inbox mình nhá à, mình làm clip nhanh nhanh gọn như vậy thôi các bạn xem clip chào và hẹn gặp lại các bạn